Rồi hôm nay em Phương sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất siêu siêu đẹp ha Lô đất này thì có mặt tiền đường ờ, bê tông này Rộng ờ, hơn 3 mét Đó Lô đất này nằm kế bên căn biệt thự mới xây ha Căn villa Rất là đẹp ha Đó Một lô đất Nằm mặt tiền đường bê tông Phía trước thì có cái nước phong thủy rất là tốt ha Đó Phía sau cuối đất cũng có một cái mương nước phía sau ha Lô đất này có diện tích là 392 m2 cho nó có 348 m2 thổ cư Và lô đất này thì có hướng bắc Thế đất á, là nó nở hầu ha phía trước mặt tiền này từ vị trí cột điện này qua giáp với cái biệt thự ngang 7,4 mét và chiều sâu từ vị trí này đến cuối đất ha đó đến cuối đây 40 mét và phía sau nở hậu rộng 10 mét đó lô đất cực kỳ đẹp ha thì uh, lô đất này nằm tại thôn Xuân Phú xã Phong Nậm nằm trong khu dân cư Đông Đúc ha đây anh chị có thể thấy xung quanh thì dân cư Đông Đúc ha đó từ đây ra đường Ngô Đức Tốn 200 mét đi vào trung tâm thành phố Phan Thiết 2 km rất là gần ha đây anh chị thể có thể thấy là căn biệt thự mới xây rất là đẹp đó và đặc biệt giá của lô đất này rất là mềm đất phun thổ cư mà giá chỉ 5,2 triệu một mét vuông đó anh chị nhân lên thì lô đất này chỉ có giá chưa đến 2 tỷ một ha và anh chị quan tâm lô đất này thì hãy liên hệ em Phương ha để em dẫn anh chị đi xem đất đó rồi em sẽ gửi cho anh chị sổ hồng ngoài ra thì em sẽ thương lượng thêm về giá với chính chủ cho anh chị một mức giá tốt nhất ha đó lô đất này ban chị mua để xây nhà ở tuyệt vời ha điện nước đầy đủ đó điện này đó nước đầy đủ ha nước nước máy ha nước nhà nước ha